và nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chúng ta chỉ theo một tôn giáo thôi chứ không phải theo một đời sống amen chúng ta hiểu nguyên tắc bản chất của sự sống nên là sự sống thì mới sản sinh ra sự sống còn sự chết thì không thể sản sinh ra sự sống amen một cái cây mà cắt cành đi thì dù nó có tươi đến mấy thì sớm muộn thì nó cũng sẽ chết vì nó không có sự sống trong nó nữa riêng cái, cái cành mà nó cứ ở trong cây thì nó sẽ sản sinh ra bông trái và kết quả vì nó ở trong gắn liền với sự sống Đấng Chúa của chúng ta là đấng sống khi chúng ta kết nối với Ngài thì chúng ta được sản sinh là sự sống Amen chính vì vậy khi chúng ta tin Chúa Giêsu cái thánh nói rằng chúng ta được hưởng sự sống đời đời và linh hồn cộng đồng chúng ta được tha thứ và linh hồn chúng ta được sống đời đời khi chúng ta qua đời về với Chúa Chúng ta cùng à, xem lời Chúa trong sách Luca đoạn 24 từ câu 1 à, đến câu số 53. Phân đoạn kinh thánh à, đoạn kinh thánh khá dài, chúng tôi muốn đọc hết vì đây là cái đoạn kinh thánh mô tả về sự sống lại của Giêsu. Chúng ta có thể theo dõi trên màn hình. Ngày thứ nhất trong tuần lễ khi mở sáng các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến nơi mổ ngày thứ nhất trong tuần lễ là thứ mấy chủ nhật dạ ngày hôm nay thì à, tùy theo cái khái niệm của chúng ta sử dụng ở à, vào mỗi à, một văn hóa bây giờ thì chúng ta hiểu là thứ bảy chủ nhật là ngày cuối tuần thứ hai thứ ba là ngày đầu tuần nhưng mà chúng ta hiểu theo cái nhìn của người do thái bởi vì kinh thánh được viết bởi ai người Do Thái không được viết bởi người Việt Nam và kinh thánh được viết bởi người Do Thái kinh thánh không được viết bởi ông Tây mà kinh thánh được viết bởi người Do Thái cho nên cái ngôn từ được mô tả trong kinh thánh chúng ta phải hiểu theo khái niệm của người Do Thái đối với người Do Thái thì ngày cuối tuần là ngày thứ bảy ngày Sa bát và ngày đầu tiên trong tuần chính là ngày chủ nhật dạ. đó chính là, là sáng ngày hôm nay như tôi đã nói rằng Chúa sống lại vào ngày thứ ba chứ không phải là sau ba ngày Ờ, ờ, vậy là chúng ta để Chúa chết vào ngày thứ thứ sáu và lúc mấy giờ ạ? 3 giờ khoảng à, 3 giờ chiều giờ hiện tại bây giờ tính theo giờ hiện bây giờ là 3 giờ chiều mà đối với người Do Thái thì họ tính thời gian như thế nào? Họ không tính thời gian là đến buổi sáng hôm sau tức là mặt trời mọc thì mới là một ngày mới mà họ tính mặt trời lặn là chấm dứt một ngày cũ và bước sang một ngày mới và kinh thánh trong sách sáng thế ký chúa ông nói rằng là sau mỗi công trình tạm dựng ngày chúa nói vậy có buổi buổi chiều và buổi mai chứ phải có buổi mai nhưng có buổi chiều có buổi chiều đi trước mới có buổi mai nên này chúa giêsu chết từ 3 giờ đến 6 giờ chiều đã đã là một ngày chưa rồi từ 6 giờ chiều ngày thứ sáu cho đến 6 giờ chiều ngày thứ bảy khoảng mặt trời lặn như vậy là ngày thứ hai đến sáng ngày chủ nhật là khoảng ngày thứ thứ bảy chúng ta thấy không chúa giêsu không chết vào ngày thứ năm à, có một số hội thánh thì họ tổ chức à, ngày lễ thương khó vào ngày thứ năm nhưng mà đó là ngày chuẩn bị cho ngày lễ thương khó tức là ngày Chúa chịu chết Chúa chết vào ngày thứ sáu chúng ta nhìn vào câu số 2 họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa đổ vậy ai lăn hòn đá à, ai lăn hòn đá rồi chúng ta thấy cái hòn đá mà chặn mộ Chúa Giêsu nặng khoảng 2 tấn vì là khi Chúa chết thì có quân lính đứng ở đó để canh giữ nhưng lúc này quân lính đâu hết rồi mà người cứ xông vào những chỗ không người vậy con đầu của chúa xông vào những chỗ không người bởi vì khi chúa chết đấy thì người ta ra một cái tin là quân lính à, những cái vị lãnh đạo thật sự mới ra cho tiền những cái, cái một số quân lính mới giao cái tin rằng là à môn đồ của chúa là đến ờ, cướp xác bố đồ nhưng mà chúng ta tự suy nghĩ xem các môn đồ khi mà chúa bị bắt thì họ sợ họ chạy à, chạy để cứu mạng mình và các quân lính La Mã thì rất là mạnh ở đó tảng đá thì hai tấn làm sao mà họ có thể lăn ra được họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ như vậy Chúa Giêsu sống lại trước lúc các môn đồ vào sáng chủ nhật là các môn đồ đến thăm mộ là đã thấy Chúa không còn ở đó rồi như vậy là Chúa đã sống lại vào khoảng thời gian nào đó trước lúc mặt trời lặn Câu số 3 nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Tất cả những cái sự mô tả trong kinh thánh đây là rất quan trọng để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu sống lại không phải chỉ về phần hồn mà Chúa Giêsu sống lại thực sự về phần xác. Chúng tôi chúng ta đọc những cái câu kế tiếp ở đoạn kinh thánh này thì anh chị em thấy cái sự mô tả kỹ thuật ở trong sách Luca và nói là Chúa còn hiện ra các các môn đồ ăn bánh này rồi đưa tay ra cho các môn đồ sở vào tay và làm cái dấu tinh ở sườn này về Chúa Giêsu không phải chỉ sống lại phần hồn mà sống lại cả, cả phần xác Câu số 4 đang khi không biết nghĩ làm sao xảy có hai người nam mặc áo sáng như trước hiện ra trước mặt họ như vậy chắc chắn đây là thiên sứ hai người mặc áo sáng như trước đây sự mô tả này không thể dành cho con người được câu số 5 họ thất kinh úp mặt xuống đất hai người ấy nói rằng sao các ngươi tìm người sống trong vòng sao các ngươi tìm người sống trong vòng cõi chết đây là cái câu nói của thiên sứ này nói một cái sự đối lập là các môn đồ tìm đến chỗ Chúa Giêsu trong tâm của họ vẫn nghĩ rằng Chúa chết trước đó thì Chúa Giêsu đã nói rằng là ta sẽ bị đổ trong tay con người sẽ bị phản bội sẽ bị chết và đến ngày thứ ba sẽ được nhưng các môn đồ không hiểu điều này vì nó vượt quá cái khả năng thông thường anh chị em có thấy không điều đó mà bình thường làm gì câu chuyện người chết sống lại trong cả lịch sử của loài người không có ai chết đi sống lại hết khi Chúa Giêsu nói điều này họ nghe họ nghe biết vậy nhưng mà họ không có để vào tâm và không có hiểu cho nên khi Chúa đã thực sự sống lại rồi thì tâm của họ vẫn nghĩ rằng là à, đấy chỉ để sức xác với chứ phải là để để để xem là Chúa đã thực sự sống lại theo lời Ngài nói hay chưa câu số 6 Ngài không ở đây đâu sau Ngài đã lời thiên sứ xác chứng rằng là Chúa đã sống lại nếu mà chỉ thiên sứ nói chúa sống lại thôi thì chưa đáng tin anh chị em ạ à? nếu mà chỉ thiên sứ đến rao báo là chúa sống lại thì chưa chưa đáng tin đâu nhưng chúng ta sẽ xem tiếp là sau khi chúa sống lại thì ngài có hiện ra cho ai không Hãy nhớ khi Ngài còn ở dưới Galilee phán cùng các ngươi lại nào Thiên sứ nhắc lại lời mà chính Chúa Giêsu đã nói. Ngài đã phán rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội phải bị đóng đinh trên cây thập tự và đến ngày thứ ba phải được sống lại cái từ phải phải phải muốn nói lên điều gì muốn nói là cái chương trình đã được lên kế hoạch từ trước phải như này phải như kia phải như này phải như kia có nghĩa là đã có một kế hoạch từ trước rồi chứ không phải đây là một sự sản phẩm của tình cờ tự nhiên có một ông nào Giêsu sinh ra trong gia đình của Joseph ở làng à, Bethlehem rồi lớn lên ở Nazareth rồi đến à, 30 tuổi đi thi hành chức vụ làm một vài phép lạ rồi chết đi không không phải là những cái chuyện tình cờ mà tất cả nằm ở trong cái hoạch định từ cõi đời đời của thiên sứ cho nên là lời thiên sứ nhắc là phải chuyện phải xảy ra như vậy tức là đã được lên kế hoạch từ trước nên việc Chúa Giêsu sống lại không phải là một điều tình cờ không phải là tự nhiên ờ, ngày có sức mạnh quá rồi ngày bật dậy không phải mà nằm ở trong kế hoạch từ cõi đời đời trước khi Chúa tạo dựng nên thế giới anh chị em xem tiếp Câu số 8 Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán à, Lúc này các môn đồ nhớ lại Trước đó có phải là Chúa chỉ nói cho một vài người hay Chúa nói công khai cho tất cả mọi người đều nghe Chúa nói tất cả mọi người đều nghe Cả các môn đồ lẫn dân chúng đều nghe Nhưng họ không để tâm Thế cái điều này rất là quan trọng Một trong điều mà khiến cho chúng ta có thể kinh nghiệm được lời phán của Chúa là chúng ta phải để tâm vào những gì Chúa nói nên lúc này là các môn đồ nhớ lại chính lời Đức Chúa Giêsu đã nói điều đó con số 9 họ ở mồ trở về giao truyền mọi sự ấy cho 11 số lúc này chỉ còn 11 người vì một người phản bày đã đi tự tử chết rồi Và những người khác Vậy ngoài 11 số đồ ra có những người khác nữa Trong câu số người thì được đặc ân một số phụ nữ được kể tên Ồ, con số 10 đó là ai? Mary Magdalene Mẹ Chúa Giêsu không có được kể tên ở đây hả? Gianơ Mary mẹ của Gia Cơ cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ song các sứ đồ không tin quý vị thấy không ạ các sứ đồ là những người mà sống gần với Chúa Giêsu hơn hết mà lại không tin còn những người mà không được gần Chúa Giêsu như các sứ đồ là những người phụ nữ thì lại tin tất nhiên những người phụ nữ này có đi cùng với chức vụ của Chúa Giêsu nhưng mà một cái sự thân mật và gần gũi không thể giống như là 11 sứ đồ kia được vậy mà những người mà xa xa đứng không được đặc ân đứng gần Chúa rất gần thì lại có một cái niềm tin hơn là những người là thường xuyên ở gần gũi với Chúa và họ cho cái lời của những người đàn bà này là sao ạ là hư không đó là nói nó sằng nói bậy nói sằng làm gì có chuyện như vậy làm gì có chuyện người chết sống lại họ không tin câu 12 giàu vậy Pierre à, chúng ta thấy một nhân vật được đề cập đây là cái người mà đã à, chối Chúa chứ ba lần trước khi gà gáy đấy ông đứng dậy chạy đến bồ tức là có một cái điều gì đó thôi thúc lòng của phi rơ là à hay là cái điều này có thật nhỉ đó. sau khi những người đàn bà nói một cách quả quyết là Chúa đã sống lại các môn đồ không tin thì phi rơ đã bắt đầu ngẫm nghĩ và ông đã quyết định là chạy đến bồ để kiểm chứng xem cái điều này như thế nào cúi xuống và dòm quý vị thấy không cái sự mô tả kinh thánh rất là chuẩn xác ta à, đứng nhìn thấy đã ngạc nhiên rồi không thấy xác chúa và cũng không không thấy uh, thầy của mình ở đó quân lính không không có ở đó có lẽ rằng cái sự kiện chúa sống lại làm cho các quân lính quá sợ hãi và sự hiện đến của thiên sứ làm cho những người lính vô cùng sợ hãi mà họ phải bỏ chạy chúng ta có biết rằng là thiên sứ cũng rất đáng kinh sợ không thiên sứ cũng rất đáng kinh sợ đấy chứ không phải chỉ chúa đáng kinh sợ đâu vì thiên sứ đứng ở trong sự hiện diện và vinh quang của chúa cũng rất đáng kinh sợ nên trong kinh thánh chúa dặn dân Israel đừng làm cho thiên sứ nổi giận thiên sứ cũng có ý chí tự do chứ không phải là thiên sứ là cái máy móc cái robot nên khi mà dân Israel làm cho thiên sứ nổi giận thì có thể thiên sứ sẽ giết họ nên chúa dặn dân Israel là ta đưa các con ra khỏi Ai Cập vào trong sư hứa trên đường đi thì đừng có làm cho thiên sứ nổi giận chúng ta xem này dầu vậy, phia đứng dậy chạy đến mồ cúi xuống mà dòm chỉ thấy vải liệm và chân đất đoạn về nhà lạ lùng cho việc đã xảy ra nhưng mà phia vẫn chưa được nhìn chúa chưa được gặp mặt chúa mới chỉ chứng hiện qua cái việc lá không cây xác ở đó và thấy cái tấm vải thôi cái này chưa được chưa đủ để tin chưa đủ để tin nghe thiên sứ nói cũng chưa đủ để tin và nghe những người khác nói cũng chưa đủ để tin và phải chính mắt mình thấy thì mới có sự mạnh thực sự chúng ta sẽ xem tiếp câu số 18 cũng trong ngày đó ngày ấy có hai môn đồ kia đến làng gọi là em Emmaus trong cái bài hát thì à, họ dịch là em mau. một trong đây là một trong bài hát là tôi hay hát à, ngày xưa tôi mới tin chúa ai viết bài hát trên đường em mong hai người lữ khách bước đi bên nhau nói nó sáng tác dựa trên cái nội dung của câu chuyện này hai trên đường em mà có thể có hai người lữ khách bước đi nói chuyện và chúa đến mà không biết gọi là Emmaus cách thành Jerusalem 60 hectare họ đàm luận về những việc đã xảy ra đang khi nói và cãi lẽ nhau chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ anh chị em thấy nhá đây là một đặc ân cho hai anh chàng này Chúa đến gần đi cùng với họ nhưng câu số 16 đây mắt hai người ấy bị che khuất che khuất là sao khi kinh thánh dùng từ che khuất và mở mắt đấy thì không phải là nói đến cái mắt vật lý đâu mà nói đến cái nhận thức giống như là trường hợp của Adam và Eva khi kinh thánh nói sau khi ăn trái cây cấm thì ra mắt hai người bén mở ra bén thấy mình trần chuồng có một số người hiểu chuyện họ đặt câu hỏi thế là từ trước họ mù mắt thì họ nhắm mắt làm sao mà tự nhiên kinh thánh nói mắt họ mở ra nếu mà trước đó mắt mà không mở vật lý thì làm sao mà họ sinh sống được thì Chúa tạo lên họ và ngài bảo họ là trồng và giữ vườn mà sao họ trồng cây được nếu mắt họ nhắm lại làm sao họ đi trò chuyện với Chúa được vậy thì nói cái khái niệm che mắt và mở mắt và đón cái sự khai sáng hiểu ra một điều gì đó nhận thức ra một điều gì đó đây là cái khái niệm của kinh thánh cho nhắm mắt và mở mắt vậy chúa đến chúa đi với hai người này nhưng mà không nhận thức được đấy là chúa vì cái thánh giải thích là mắt chưa được mở Câu số 17 Ngài phán cùng họ rằng Các ngươi đang đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy Họ dừng lại buồn bực lắm một trong hai người tên là ba trả lời rằng có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách bữa này sao ngài hỏi rằng để vì vậy họ trả lời rằng thế là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel Dầu thể việc đã xảy ra được 3 ngày rồi Và có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm Khi mờ sáng họ đến mồ không thấy xác Ngài Thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến nói Ngài đang sống Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ Thấy mọi điều y như lời họ nói Còn Ngài thì không thấy Đức Chúa Giêsu bèn khán rằng hỡi kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói thế chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển hay sao đoạn ngài bắt đầu từ môi xe kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về ngài trong kinh thánh khi hai người đi đến gần làng định điện đi thì đức chúa giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa nhưng họ ép ngài dừng lại và thưa rằng xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều hồng tối vậy này ở lại cùng họ đang khi ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúng ta và để ra Đó quá người đang khi này ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ đoạn bè ra cho mắt họ bèn mở ra và nhìn cái này xong ngày thoát tiến đi không thấy hai người nói cùng nhau rằng khi nãy đi đường này nói cùng chúng ta và cắt nghĩa kinh thánh lòng chúng ta há chẳng nóng này sao để chúng ta suy nghĩ đây hai người này được gọi là hai môn đồ của chúa họ cũng không không thuộc vào cái nhóm 12 môn đồ gần gũi ờ, ăn nằm ngủ nghỉ với Chúa đi đâu có có Chúa đi cùng nhưng mà đi cùng với Chúa nhưng mà những nhóm này mặc dù không được thân mật như vậy nhưng cũng có những cái khoảng thời gian rất là uh, biết Chúa và đi cùng với Chúa thì ở với nhau hơn 3 năm chẳng lẽ không quen trọng các môn đồ nghe Chúa giảng suốt ngày chẳng lẽ không quen cái âm giọng của Chúa sao và đến khi Chúa biết đến Chúa giảng kinh thánh cho nghe mà không biết đấy là thầy cái giọng này chẳng nhẽ không nhận ra cái giọng là quen quen nó hỏi sao sao cái giọng của anh giống giọng của thầy tôi thế mà không không nhận thức điều đấy tâm trí của họ vẫn còn đang bị kim trí và trói buộc bởi cái thế thường làm gì có chuyện của người chết sống lại làm gì có chuyện một người chết sống lại Đấy. và sau khi mà nghe người này người kia nói rồi đấy thì cũng làm cho họ cảm thấy nó bối rối hơn làm sao có chuyện người chết sống lại là cái yên trí đấy cái định kiến đấy làm cho họ không thể nhận thức được quyền năng phục sinh của Chúa Câu số 33 Nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem Gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại Họ nói Nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại Và hiện ra với Simon Rồi hai người thuật lại sự ấy Sự đã xảy đến khi đi đường Và nhìn biết Ngài lúc bèn tặng ra là thế nào câu 36 môn đồ đang nói chuyện như vậy chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng bình an cho các con nhưng môn đồ đều sừng sốt rụng rời nếu mà mình đã biết trước chuyện gì xảy ra thì mình đâu có sừng sốt rụng rời khi tâm lý của mình chuẩn bị thì những cái bình thường <coughs> khi quý vị biết trước mặt là những khó khăn thì quý vị coi đó là bình thường nên người thân của chúng ta cũng thế khi mà người thân chúng ta qua đời đột ngột này là đau lắm nếu mà nếu mà mình biết rằng là người thân mình bị bệnh này không qua được thì tâm lý mình chấp nhận được cái đấy mình cảm thấy nó bình thường dạ. khi sửng sốt là muốn nói đấy là nó chưa chuẩn bị tâm lý cho cái, cái sự kiện lạ lùng về này bản thân họ đấy là cái điều này nó vượt quá cái sự hiểu biết của mình chưa chấp nhận được tôi nói một số bài điều cho quý vị dễ hơn không biết là hội thánh có chuẩn bị được về mặt tâm lý mà tôi đã nói nói một số điều để chuẩn bị tâm lý cho quý trước là một ngày nào đó quý vị sẽ thấy cây hoa nhựa tỏa hương thơm tôi nói trước để đừng khi nó xảy đến quý vị đừng cảm thấy bỡ ngỡ nhé thế là chỉ vâng. hoa hoặc là cái cây hoa này này nó tươi mãi cho đến cuối năm 28 quý vị có tin được không tôi nói trước một số những điều siêu nhiên để cho quý vị chuẩn bị tâm lý nữa rồi quý vị sẽ thấy nhạc công không còn ở trên đàn nữa nhưng mà quý vị vẫn nghe những âm nhạc du dương ở trong phòng Chúa của chúng ta đó là đấng làm những việc vượt quá khả năng suy nghĩ của bạn Thế khi mình không chuẩn bị tâm lý cho điều đó đấy thì nó sẽ mất thời gian mất thời gian cái vấn nếu như các môn đồ ngay lập tức nhận thức điều này bám chặt điều này thì họ đã kinh nghiệm quyền năng sự sống lại của chúng nhanh hơn nhưng một phần chúng ta cũng dễ hiểu thôi vì họ là con người giống như chúng ta là con người bây giờ tự nhiên cái gì nó lạ lạ và nó siêu siêu siêu nhiên vượt quá cái phạm vi của con người là chúng ta khó khó khó hiểu và chấp nhận luôn quý vị có tin được cái điều siêu nhiên không ạ nó ba một vài điều để quý vị hiểu một ngày nào đó quý vị sẽ nhìn thấy tôi bay lơ lửng ở trên trời Amen. tôi không nói chơi đâu quý vị nhá chạy hết Chúa cho như cho như phi nít đấy. Bay siêu tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều này rồi quá sợ luôn là chú đã chuẩn bị tâm lý cho tôi cho điều này rồi quý vị thì có chuẩn bị tâm lý cho điều gì không mà tôi không biết đó là việc của quý vị với chúa Thuận đây sau Câu số 38 ngày phán rằng sao các người bối rối và sao trong lòng các người nghi làm vậy không tin vào mắt mình quý vị sẽ thấy là này. cái chuyện của ông thầy đồng cốt thầy pháp sư ấy, người ta kể thì mình dễ tin nhưng mà chuyện người của chúa nói có khi mình không tin nếu mà ông thầy đồng cốt nào mà pháp sư nào mà nói đi xuyên qua tường thì mình tin mình tin nhưng mà nói mục sư nào mà đi xuyên qua tường có khi mình không tin được quý vị có biết là các pháp sư có thể làm được cái đấy không ạ các pháp sư có thể nâng mình ra nâng mình ra khỏi mặt đất không các pháp sư là họ lợi dụng cái cái cái năng lực và sự sức giàu của Satan để làm các phép lạ họ làm được việc đấy đấy ngày trước tôi còn biết có một à, anh của một tín đồ này còn nuôi ma sói ở Hải Phòng mà nuôi con sói là có thể sai ma đi làm công việc mà mình muốn làm được quyền năng không quý vị nó có thể sai người đi đến hãm hại một người hoặc là sai sai con ma đấy để phục vụ cho những mục đích mình muốn nhưng mà khi nói đến mục sư mà cầu nguyện để sai phái thiên sứ làm công việc của mình thì đúng như chúng ta không tin đôi khi trong hội thánh nó có những cái nghịch lý rất buồn cười mình dễ tin vào cái quyền năng của thế giới tam tối nhưng mà không dễ tin vào quyền năng của Chúa có thể vận hành trong hội thánh của Ngài và các môn đồ cũng bị mắc kẹt về tâm trí tự nhiên không thể nào mà tin nổi được những cái siêu nhiên của Chúa ông Shambat kể cái câu chuyện ông đến một hội thánh ông già sau giờ già có một người phụ nữ da đen da màu người ta gọi là người da màu đến giờ một sư bà bà này lớn tuổi một sư cầu nguyện tôi thóng tóc quý vị biết chuyện gì này ra không đấy không phải là một người uh, thanh niên lớn tuổi này mà tóc cũng có làm gì thanh niên thì còn là đẹp không còn có tóc còn lấy chồng già rồi mọc tóc không mọc tóc đâu quan trọng nhưng bà này thiết tha của mình okay, này. nhận danh chúa cầu nguyện sức đầu trên cái đầu có nhảy quý vị biết chuyện gì xảy ra không Cần tớ quay trở lại nó khiến cho bà ấy mọc tóc mà không phải là tóc đen mà tóc bạc của tuổi già những chuyện như thế đôi khi những người trong hội thánh khó tin lắm những người ngoài đạo người ta dễ tin hơn là những người trong hội thánh chúng ta tin là thế giới tăm tối có quyền năng mạnh mẽ nhưng mà đôi khi chúng ta lại không tin rằng là trong hội thánh có thể là những quyền năng lớn nào có thể xảy ra nếu mà chúng ta không tin thì Chúa sẽ làm cho lỗ tai của ta lung bùng với những cái phép lạ lớn nào Câu số 39 Hãy xem tay và chân ta thật, thật là chính ta Hãy giờ đến ta, hãy xem thân thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có Thì để Chúa Giêsu sống lại với cả thân xác chứ không phải về phần hồn đang phản vậy ngày giơ tay và chân ra cho xem nhìn thì có các môn đồ vui mừng nên chưa tin Chúa chưa hiện ra thì chưa tin mà hiện ra rồi mà cũng chưa chịu tin đấy làm lạ nên ngài phán rằng ở đây các ngươi có gì ăn không môn đồ dâng cho ngài một miếng cá nướng ngài nhận lấy và ăn trước mặt môn đồ đoạn ngài phán rằng ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chết về ta trong luật mô xe các sách tiên tri cùng các tiên thiên phải được ứng nghiệm nên quý vị thấy không bản thân Chúa Giêsu không phải là làm việc theo cảm hứng không có phải là tình cờ tất cả những sự kiện trong đời của Chúa Giêsu nằm trong kế hoạch chương trình của Đức Chúa Trời từ trước khi sáng thế và ngài bày tỏ qua các tiên tri qua các sách thánh trong Cựu Ước để nói về sự kiện Chúa Giêsu ngày nay có rất nhiều những cái tà giáo nổi ra tà giáo an sa hồng chúa trời mẹ chính phủ rồi uh, bà dương thị vân ở bên ừ. trung quốc bà ấy hình thành cái hội thánh được gọi là hội thánh vâng. của đức chúa trời toàn năng là tên khác là đi trước phương đông mà những người này cho rằng là chúa giêsu đã nhập thể vào họ cái câu hỏi đặt ra là chúa giêsu đấy thì từ A đến Z trong cuộc đời của ngài đều được nói trước hết thế còn mấy ông bà đấy ai nói trước con tiên tri nào của Chúa nói trước không có tiên tri nào của Chúa nói trước không nếu Chúa Giêsu nhập thể vào các ông bà sao các ông bà còn chết nếu Chúa Giêsu nhập thể vào ông bà sao các ông bà bị bệnh Chúa Giêsu bị bệnh đâu sau khi Chúa Giêsu sống lại ngài hoàn toàn siêu nhiên rồi, siêu nhiên không còn bị giới hạn giống như khi ngài còn sống ở trên trái đất này nữa ngài đi lại không còn bị giới hạn nữa đi xuyên qua tường hiện ra chỗ này hiện ra chỗ kia còn mấy ông bà có làm phép lạ nào chưa không có một phép lạ nào hết mà có sang phép lạ thì là cái phép lạ làm ma quỷ nó sức đầu ra chẳng có phép lạ nào hết chết đi thì vẫn nằm yên trong lỗ mổ vậy mà người ta vẫn tin và họ họ họ là liên hội như này là có từng giai đoạn được thời kỳ trước ngày chúa thái lâm thì chúa sẽ nhập thể chúa nhập thể vào và ông ăn gia hợp chỗ nào trong kinh thánh Chúa Giêsu nói rằng trước khi ta tái lâm ta sẽ nhập vào một ai đó Chúa Giêsu có nói điều đó vậy mà vẫn lừa dối được những con người ngu dốt có lương tâm chai lì và đi giao truyền những cái điều giả dối đạo lý của quỷ Satan và số phận của những con người đấy sẽ chết trong sự hư mất vì Chúa nói rằng là những cái người mà giao truyền đạo lý của Satan sẽ bị hình phạt thứ phận đời đời dưới địa ngục và lại giả dạng nhất minh là Chúa Giêsu nữa thì khác gì tội của quỷ Satan quỷ Satan nó đã mất đi Lucifer đã mất đi cái vị trí vinh hiển của nó khi nó muốn sự hào phượng tập trung của mình khi một người đó nhận mình là Giêsu thì là muốn tất cả những cái đồ thờ phượng người đấy rồi lời nói người đấy là lời của Chúa không được bàn không được cãi không được tranh luận không được biện luận vì đấy là lời của Chúa và đã là lời của Chúa thì có thẩm quyền tối theo và đó là sự phạt thượng cực kỳ lớn nào những con người như thế và họ sinh ra những con cái đều phải gánh chịu cái hậu quả của sự hủa xả rất lớn lao anh chị em rồi anh chị em sẽ thấy những người đi theo tà giáo số phận của họ không tốt đẹp và con cái của họ cũng không tốt đẹp đâu rồi nói trước điều này thì kinh thánh đã nói cho đó người nào mà giao truyền một giê xu khác thì đáng bị anathem vì thầy nói vậy là đáng bị nguyên chủ những con người đi theo tà giáo mình đã cầu nguyện cho họ một vài lần rồi chia sẻ khuyên báo khuyên bảo họ một vài lần là họ không nghe hãy để cho họ đi trên con đường của họ và anh chị em sẽ nhìn xem cái hậu vận trong cuộc đời của họ là thế nào anh chị em là cứ nhìn xem hậu vận cuộc đời họ thế nào anh chị em thấy là vô cùng tệ hại nó quay trở lại kinh thánh Câu số 45 Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh này Quý vị thấy không ạ? Chúa Giêsu mà chỉ hiện ra đấy Không phải chỉ là các môn đồ chỉ nghe qua người khác mà Ngài còn mở trí để bắt đầu hiểu kinh thánh Như vậy là các môn đồ họ tin tin cái gì? Họ không phải chỉ tin những nhân vật hiện ra đối với họ đâu họ tin những nhân vật đấy phải dưới sự mặc khải của kinh thánh và đây là điều rất tệ hại cho nhiều tín đồ ngày nay đó là nhiều người chỉ tin vào những sự kiện mà không có nền tảng kinh thánh quý vị thấy không ạ Chúa Giêsu hiện đến phân tích kinh thánh cho hai môn đồ trên làng Emmaus. Chúa Giêsu hiện đến cho các môn đồ và họ vẫn không tin và Chúa cho phép điều đó. Nhưng khi Ngài phân tích kinh thánh thì bắt đầu họ hiểu và họ tin. Và rất nhiều tín đồ ngày nay đặc biệt những người tin Chúa mà không đọc kinh thánh chỉ tin theo sự kiện thôi thấy Chúa hiện ra trong giấc mơ truyền bảo một cái là họ tin ngay thấy Chúa hiện ra ở hội thánh này hiện ra núi này hiện ra núi kia họ tin ngay nhưng mà chúng ta có biết một điều rằng là quỷ Satan có thể lấy hình Chúa Giêsu hình Đức Mẹ Mary hình Thiên sứ sáng láng hiện ra và lừa dối con dân của Chúa không đó là điều đã đã xảy ra với Mohammed là người đã sản sinh ra Hồi giáo. Ông là người yêu thích Kinh Thánh, suy ngẫm Kinh Thánh, thích suy ngẫm trầm tư. Một lúc ông đang suy ngẫm lời Chúa ở trong hang thì có thiên sứ hiện đến truyền báo với ông và nói với ông rằng là ông là vị tiên tri cuối cùng của Chúa Sai đến và từ đó sinh ra đạo hội những quý vị biết không? những cái người ấy, mà đi theo Chúa mà không có hiểu gì về Chúa không có hiểu gì về kinh thánh ấy, chỉ tin vào những sự kiện đấy rất dễ bị lừa dối <coughs> không phân biệt không có khả năng phân biệt thấy người ta làm phép lạ này làm phép lạ kia cứ tưởng là của chúa nhưng mà chưa chắc làm phép lạ chưa đủ khẳng định người đấy đến từ nơi chúa vì ma quỷ có thể làm phép lạ đuổi quỷ cũng chưa khẳng định đến từ nơi chúa vì ma quỷ có thể uh, lừa dối con người cái quyền lực cao hơn nó có thể ra lệnh cho quyền lực thấp hơn đi ra hoặc là im lặng để nó lừa dối con người nhưng có một điều chắc chắn một điều ma quỷ nó không dẫn chúng ta đến kinh thánh đâu nó có thể sử dụng kinh thánh để bóp méo kinh thánh và lừa dối chúng ta chứ nó không dẫn chúng ta để hiểu kinh thánh cho nên đi theo Chúa mà chúng ta không hiểu không hiểu về kinh thánh không biết về kinh thánh thì rất dễ bị lừa cái nền tảng đức tin của các môn đồ là gì không phải là việc Chúa Giêsu hiện ra cũng không phải là nhờ các người đàn bà kia bảo mà họ xây dựng đức tin của họ cho nhau mặc dù là cái điều đó nó sẽ khích lệ đức tin của họ nhưng họ không đặt nền tảng đức tin của họ trên những cái sự kiện đấy họ đặt nền tảng đức tin của họ trên kinh cựu ước đương nhiên lúc đó thì chưa có kinh tân ước nên nếu mà Giêsu thật đấy thì phải ứng nghiệm tất cả những gì kinh cựu ước nói. Còn đâu nếu mà có 10 Giêsu hiện ra hay trăm Giêsu hiện ra nói bất cứ điều gì nói cứ tha hồ nói nó không tin. Giêsu hiện ra đấy phải bằng xương bằng thịt phải đúng là cái người mà họ đã từng sống nhưng mà chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn phải là Giêsu đấy là sự ứng nghiệm của tất cả những gì luật pháp và lời tiên tri trong Cựu Ước đã nói. Quý vị thấy không? Ông khẽ hay nhìn thường xuyên được ông chia sẻ lại thường xuyên được Chúa Giêsu hiện ra để dạy dỗ ông trong đó khi Chúa Giêsu nói cái điều gì đấy mà khác với điều mà ông ấy hiểu từ trước giờ mà Chúa xin cho con kinh thánh Chúa chứng minh bằng kinh thánh cho con Chúa chứng minh bằng kinh thánh cho con còn cái người mà không có kinh thánh không có lời Chúa thì cứ nói sao nghe thấy cứ giê xu hiện ra là sướng rồi nhưng không biết là đó là quỷ sa tan có khi không không sướng một lần kia ông chia sẻ có giê xu hiện ra với ông ấy <clears throat> rồi tiếng làm sao tiếng nói của thánh linh bên trong là nói ông là nhìn thẳng vào mắt giê xu bởi vì giê xu hiện ra với thánh linh không bao giờ đối lập với nhau vì đức thánh linh chính là đấng mà Giêsu sai đến cho nên không thể nào mà thánh linh ở bên trong chúng ta lại ngược với Giêsu bên ngoài và Giêsu bên ngoài lại ngược với thánh linh bên trong chúng ta thánh linh vào ông nhìn thẳng vào mắt Giêsu ông cứ nhìn nhìn vào hồi đầu thì mắt trở nên đỏ ngầu và nó hiện ra hình quỷ Satan một số anh chị em cứ mơ cái nói chúa cho vừa nhìn thấy cái gì trong khải tượng nên là nói chúa cho chúa phán ai cho ai chắc chắn là lời của chúa <laughs> tất nhiên chúng ta có thể nói nói để đưa ra để mọi người cùng suy ngẫm mình chỉ nói là tôi nhìn thấy tôi mơ thấy đừng có nói chúa phán nói chúa phán là mọi người phải nghe đấy không nghe là chống chúa đấy <laughs> nói thế là chúng ta nài ép đức tin của vì vị thánh nói tất cả các lời tiên tri đều phải dự chịu sự phản xét hết chịu suy xét của mọi người không có một lời tiên tri nào là không được phép trải qua sự suy xét ai nói một lời tiên tri thì mình đều nên suy xét hết cái thánh dạy như vậy mà phán xét tất cả các lời tiên tri hết vì những lời đấy có những khi nó không có nằm ở trong kinh thánh nên khi mình nghe nó là mình phải suy xét xem nó có phù hợp với lời Chúa không và suy xét tự cầu nguyện để xem thánh linh nói gì với trong lòng của mình nếu mà cái lời người ta nói mà lại ngược lại với điều thánh linh nói đấy trong lòng của mình thì cảm ơn và quên đi đừng có vội nghe một vài lời tiên tri thấy khải tượng giấc mơ đấy là tin sái cổ như là tin lời chúa anh chị em sẽ bị lừa ngay lập tức ta nhìn lại cái thánh nhé câu 45 này ngày mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh cái điều này tôi nhấn mạnh là rất quan trọng Giêsu thật thánh linh thật sẽ soi sáng để chúng ta hiểu kinh thánh Giêsu thật thánh linh thật không đưa chúng ta ra xa kinh thánh là nói những cái đông tây nam bắc gì mà không liên quan gì kinh thánh hãy cẩn thận với những diễn giả hãy cẩn thận với những mục sư với những thầy giáo với những sứ đồ tiên tri mà nói hết các thứ nhưng mà không có liên quan gì tới kinh thánh dần dần dần dần nó sẽ dẫn chúng ta đi ra xa lời Chúa khi đi xa lời Chúa rồi ấy, thì chúng ta rất dễ bị lừa Thế quý vị biết những cái tà giáo như là chứng nhân Jehovah rồi mọc mon ấy, nó được hình thành bởi đâu cũng là những con người trong đó có cả trẻ con nữa. một cái cậu bé thấy Chúa Giêsu hiện ra thấy Thiên sứ hiện ra cũng truyền ra những cái cái giáo lý lạ sản sinh ra cái tà giáo chứng nhân Jehovah hoặc Mo họ nói dạy Chúa Giêsu không phải là Chúa Trời Chúa Giêsu chỉ là hiện thân của Thiên sứ trưởng thì cạn lên mà đã là Thiên sứ thì mình không được thờ nên không được thờ Giêsu đấy quý vị thế mà nó bắt đầu từ cái niềm từ những cái sự hiện thấy đấy nhưng mà những sự hiện thấy nó đi ngược lại với kinh thánh vậy mà lừa dối rất nhiều người bây giờ cái giáo phái mộc môn ấy quý vị biết nó lớn bằng thế nào không cả các bang tiểu bang tiểu bang Utah ở bên Mỹ phần đa người dân ở đó là đi theo đi theo cái giáo phái của hồn và nó chuyển giáo đi khắp nơi dưới cả chính điện Hồ Bàn và trong bọn đại chúng ta đã có đã từng có một vài người đi theo chứng điện Hồ Bàn khi cuộc đời của chúng ta không đặt nền tảng trên tinh thánh lời của Chúa không biết gì về lời của Chúa tôi nói trước cho anh chị em rằng dù một sư có giảng như thế nào chăng nữa đấy thì anh chị em vẫn bị lừa và một ngày đó mình không bị lừa con cái của mình sẽ bị dẫn dụ đi cứ tin vào những khải tượng những giấc mơ một cách mù quáng và chúng ta sẽ chết đây là điều rất là nghiêm túc cho một người đi theo Chúa tôi nói anh chị em tôi là người vận hành trong các ân tứ thánh linh khải tượng giấc mơ Chúa nói với tôi Chúa dạy dỗ tôi rất nhiều trong giấc mơ trong chiêm bao trong khải tượng và nói tiên tri nhưng bản thân tôi không bao giờ tin tất cả những gì tôi thấy tôi nói với anh chị em như vậy kể cả tôi nói tiên tri tôi còn không tin tất cả những lời tiên tri tôi nói bởi vì ngay cả khi tôi nói tôi phải suy xét những gì tôi nói từ trong lời của Chúa và để xem nó có xảy ra hay không bởi vì có khi tôi được cảm xúc bởi cá nhân của mình chứ không phải bởi Chúa mà mình không biết lời của Chúa thì vẹn toàn nhưng mà có khi mình nghe lời của mình mình tưởng lời của Chúa lời của Chúa mình tưởng của ma quỷ lời của ma quỷ mình lại tưởng lời của Chúa cứ lẫn lộn hết rồi con người chúng ta là con người chứ mình có phải là, là Chúa đâu mình có phải là thiên sứ đâu mà mình phân biệt tất cả mọi cái đều sạch ròi đâu có khi mình có thể sai có thể có thể nhầm chứ có nhiều anh chị em những cái chị em đặc biệt là với những hội thánh cuối tuần đơn tứ rất dễ tin vào những khải tượng những lời tiên tri một cách mù quáng cứ ai nghe nói là tiên tri những người nào được sức giàu cái là chấp nhận tin hết tôi nghe một lời phàn nàn có một người chị em khi còn trẻ có chị này giỏi không? Đấy. khi còn trẻ thì nghe một cái lời tiên tri của bà với lúc nói rằng là chú kêu gọi cô sống độc thân chọn đời để phục vụ chúa nên cô cũng sống độc thân đến mãi khi lớn tuổi thì đi lấy chồng Thì biết tại sao? Người ta nói tiên tri cái việc gì đấy là việc của họ Đấy là việc của họ Mình phải nghe xong mình phải xác chứng lại điều đó Cái điều thánh linh của Chúa nói trong lòng của mình Chúa có kêu gọi mình tự bản thân mình Mình có cảm nhận Mình có nhận thấy sự kêu gọi của Chúa trong lòng của mình Để sống độc thân trọn đời hay không Thế đến khi đến khi đến cao tuổi lên chồng bắt đầu bao nhiêu người người ta ngồi ta dèm chê người ta Ui người lúc còn trẻ thì không đi lấy chồng cho nên khi cứ nghe các bà tiên tri nọ tiên tri kia cũng cùng đi, đi, đi lấy chồng muộn lấy chồng muộn đẻ con khó đổ tội cho ai không đổ tội cho bà tiên tri mà phải đổ tội cho mình mình dại dột quá mình cứ nghe xong là mình tin như là lời của Chúa phán chúng ta phải trân trọng tất cả những lời tiên tri nhưng phải suy xét tất cả mọi lời tiên tri đừng có tin mọi khải tượng mọi giấc mơ mọi chiêm bao ai thấy cái gì thì chỉ nói tôi thấy tôi nghe thấy tôi nhìn thấy tôi mơ thấy không được nói là chú phán quý vị đấy mà Chúa Giêsu làm gì Chúa Giêsu hiện ra môn đồ không tin nhưng mà Chúa vẫn chấp nhận cái đấy các bạn cho tới khi kinh thánh nói chúa mở trí để môn đồ hiểu kinh thánh lúc đó họ đồng phục chúa câu số 47 xin nói câu số 48 các ngươi làm chứng về mọi việc đó và đây ta sẽ ban cho các ngươi điều tra ta đã hứa còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi mặc lấy quyền tách ở trên nào lúc này họ mới nghe theo quý vị thấy không trước khi họ chưa xác nhận được đấy thực sự là Giêsu họ không nghe theo khi họ đã thấy nghe các người Đức nói họ đã thấy Chúa Giêsu hiện ra rồi họ được mở trí để hiểu kinh thánh thì họ mới xác nhận rằng Giêsu đấy là Giêsu thực thì họ mới nghe nhầm quý vị thấy không là kinh thánh hướng dẫn cho chúng ta một cách chi tiết để phân biệt thật giả đặc biệt thời kỳ cuối cùng này chúa giêsu nói trước làm rằng sẽ có nhiều Christ giả nhiều giêsu giả hiện ra sẽ có nhiều tiên tri giả sứ đồ giả mục sư giả hiện ra đến giao truyền những điều giả dối mình cứ nghe theo là mình sẽ bị lừa lừa dối về tâm linh là một cái sự lừa dối cực kỳ tinh vi anh chị em có biết không lừa dối tâm linh là một cái loại lừa dối dễ đi lừa người khác nhất bởi vì nhu cầu tâm linh là nhu cầu cao nhất trong mỗi con người và nhu cầu thiêng liêng nhất trong mỗi con người thế như vậy là làm thế nào để chúng ta nhận biết Chúa thứ nhất chúng ta phải có đức tin vì Chúa trách các môn đồ là không chịu tin và Chúa quả trách các môn đồ và Chúa nói rằng phước cho những người không thấy mà tin cho nên để nhận biết Chúa chúng ta cần phải có đức tin điều thứ hai á đó là đức tin của chúng ta phải dựa trên lời của Chúa có đức tin nhưng đức tin đấy phải dựa trên lời thành là khi tôi nói với các cháu trong hội thầy ở à, nhà không đọc kinh thánh đến giờ một sư giảng thì ngủ say không thể đánh thức lại cái lời chúa vào kiểu gì tôi không hiểu lời chúa vào kiểu gì giảng xong tỉnh như sao xong những giờ giảng thì ngủ rất say về nhà thì không đọc kinh thánh tôi cũng không hiểu là lời chúa vào kiểu gì chúng ta cần phải có đức tin và đức tin đó phải đặt trên lời của Chúa. Luca đoạn 24 câu số 8 Chúa Giêsu nói à, lời Chúa nói rằng họ bèn nhớ lại lời của Đức Chúa Giêsu đã phán. Nhớ lại tức là không phải mới. Đã nói rồi nhưng mà lúc đó nhớ lại. Thế mình chẳng nghe chẳng đọc thì nhớ kiểu gì. Phục truyền đoạn 11 câu số 18 chúng ta cùng nhau chung đọc câu kinh thánh này sách phục truyền luật lệ ký đoạn 11 câu số 8 Vậy hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi Đeo đó như một dấu nơi tay, như một ấn chỉ giữa hai con mắt Lời Chúa dạy chúng ta cách để chúng ta được tiếp xúc với Kinh Thánh và lời của Chúa nghe Đọc liên tục Bất cứ lúc nào trong nhà của mình cũng có audio Kinh Thánh Câu Kinh Thánh lúc nào cũng nói cái gì cũng là Kinh Thánh để lời của Chúa cứ vào một vào xuôi vào bằng mọi cách con cái của mình khách lạ đến nhà cứ tự động được nghe lời Chúa Amen. không bao giờ rời rời xa lời Chúa Jeremy đoạn 15 câu số 16 chúng ta cùng đọc Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi Lời Ngài là sự vui mừng ước hảo của lòng tôi vậy Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân Vì tôi ở sự vạn Ngài Jamie nói tôi vừa nghe lời Ngài thì đã ăn lấy rồi và lời của Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Đấy kinh thánh phải lời Chúa phải coi như vậy anh chị em. Quý vị biết có những tôi đọc kinh thánh, anh em chỉ, chỉ mất khoảng 5 phút tôi học đọc xong một đoạn. Nhưng mà có khi từ sáng đến tối tôi chưa đọc xong một đoạn. Vì đọc những câu này nó hay quá, mình suy ngẫm và mình không muốn không muốn tách ra để mà đang cái luồng suy nghĩ lại hay quá mình cứ bốn suy nghĩ nó tiếp và đọc xong một tí là mình lại à, lại tra cứu thêm google xem là nó chỗ khác nó phân tích thế nào về cái câu kinh thánh này mình đọc thì đọc ngốn tiếng có khi có những câu mình đọc sang cái đoạn khác mình nghĩ là thầy ước gì mình không không phải đọc thêm nữa để mình đọc kích lại cái đoạn đấy mình suy ngẫm thêm rất là ngọt ngào cho nên lời của Chúa là chúng ta ăn muốn chúng ta suy ngẫm nó giấu nó như đồ vật cái gì mà là Chúa sẽ đâm sâu vào trong lòng của chúng ta. Thứ ba, đọc lời Chúa chưa đủ mà chúng ta cần phải được sự mở mắt từ nơi Ngài. Có đức tin chưa đủ, có lời Chúa chưa đủ mà cần phải được Chúa mở mắt. Cái điều này rất hay rất mạnh. Epheso đoạn 1 câu số 18 Paulo cầu nguyện là gì? soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho anh em biết điều trông cậy về sự kêu gọi của ngài là thế nào sự giàu có của cơ nghiệp kinh hiện ngay cho các tín đồ là làm sao ông cầu nguyện cho con mắt của các tín đồ được soi sáng được soi sáng đọc kinh thánh là hiểu hiểu và hiểu sâu hiểu cách sâu sắc lời chúa đấy thì điều đó là quan trọng đây cũng là điều mà tôi cầu nguyện cho các tín đồ ở trong hội thánh của chúa và anh chị em cầu nguyện cho nhau để xin Chúa soi sáng cho đôi mắt mình cứ mở trí mở mắt để mình được hiểu kinh thánh điều này rất quan trọng có lời Chúa chưa đủ có đức tin chưa đủ cần cái sự mở trí của Chúa để hiểu đọc kinh thánh nghe kinh thánh là tốt nhưng chưa đủ vẫn cần phải có sự mở trí của Chúa Amen Ephesos đoạn 3 câu số 9 là soi sáng cho mọi người biết sự phân tác nhãi bầu điện từ đời thượng cổ đã giấu kín trong đức chúa trời là để đứng dựng lên muôn vật trong chúa là một kho tàng mình sở hữu được bao nhiêu là tùy vào cái mức độ mình hiểu về ngài mà hiểu được bao nhiêu lại còn tùy vào mức độ chúa soi sáng mà chúa soi sáng nó như nào lại tùy vào cái mức độ mà chúng ta cầu nguyện với chúa để chúa soi sáng cho chúng ta nếu mà mình muốn hiểu thì chúa sẽ cho mình hiểu công vụ đoạn 26 câu số 18 ở đâu đó sao để mở mắt họ hầu cho từ tối tăm qua sáng lan từ quyền lực của Satan đến Đức Chúa Trời và cho họ bởi đức tin đến bởi sự tha tội cùng tầm giác tài cho thánh đồ người ta cứu nhờ tin tin nhờ nghe nghe nghe nghe là nhờ một người khác nói nhưng mà nghe mà có thể hiểu lại còn là sự sai phạm nên anh em đừng có nghĩ là mình cứ nói thao thao bất tuyệt đi nói về Chúa cứ thao thao bất tuyệt là người ta tin Chúa đâu <coughs> cầu nguyện là Chúa soi sáng cho họ có khi nói một từ một câu thôi người ta mở lòng ta tin <coughs> Cô linh Tô Thế Kỳ đoạn 4 câu số 4 Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ Hầu cho họ không thấy sự vinh hiển trói nói của tiếng thánh Đức chris Là ảnh tượng của Đức Chúa Trời Paulo giải thích thế nào về những người mà nói mãi không chịu tin quý vị thấy không Paulo giải thích thế nào về những người mà nói mãi mà không hiểu ma quỷ làm mù lòng họ câu kinh thánh này không phải đúng cho những người ngoại đạo mà đúng cả cho những người trong đạo chúng ta có biết là kinh thánh là một kho tàng khi mình tin Chúa chưa tin Chúa đấy, thì nó làm qua cách để mình không đọc kinh thánh vì khi đọc kinh thánh thì mình không tin và khi mình tin rồi ấy, thì mình nó cũng cản trở để mình không đọc không đọc thì mình không biết là chúa dành cho mình cái gì và nó sẽ che mắt mình để mình không thấy được nhiều phần trong kinh thánh chỉ thấy được một phần thì tin chúa lên thiên đàng chấm dứt hết không biết được cái gì khác nữa cho nên quý vị đừng nghĩ rằng trong kinh thánh chỉ dành cho người ngoại đạo nhé ngay cả cho những người trong đạo ma quỷ cũng tìm cách để làm mù lòng của chúng ta chứ đừng nghĩ rằng là chỉ có người ngoại đạo mới làm ma quỷ mới làm mù lòng ngay cả người trong đạo ma quỷ vẫn có thể làm mù lòng quý vị có nhớ câu chuyện cái hạt giống không kinh thánh nói cái người nào nghe đạo mà không hiểu thì quỷ sao ta tan đến cướp cái hạt giống đi khi anh chị em nghe kinh thánh nghe giảng kinh thánh nghe xong mà không hiểu gì nữa thì là ma quỷ đã cướp cái lời đấy ra mà đọc đấy là một hình thức là một làm mù lòng cho chúng ta cần Chúa soi sáng để con đọc bất cứ công thánh này con hiểu công thánh này hiểu về tất cả lĩnh vực chứ chỉ một vài lĩnh vực đó hiểu về việc thiên đàng địa ngục hiểu về việc tin chúa được cứu được tin được hiểu về tài chính hiểu về tất cả các lĩnh vực trong kinh thánh chúa nói lời chúa nói gì mình hiểu về đấy con mắt lòng của chúng ta được soi sáng ra amen amen tóm lại có ba điều thứ nhất chúng ta cần phải có đức tin để có thể nhận biết chúa thứ hai đức tin của chúng ta phải được xây dựng trên lời của Chúa lời đã chép lời kinh thánh chứ đức tin đấy không được xây dựng một cách mù quáng trên những hải tượng trên những giấc mơ trên những lời tiên tri nha anh chị em chúng ta không được phép khinh rẻ những lời tiên tri trân trọng suy ngẫm những lời tiên tri nhưng không được được leo lái cuộc đời của đức chúng ta chỉ dựa trên cái đấy mà phớt lờ kinh thánh kinh thánh phải là nền tảng ba đó là chúng ta cần được Chúa soi sáng và mở mắt đen qua tôi nghe một ông sư về Ấn Độ chia sẻ của mình với phút thôi tôi nghe chưa bao giờ tôi nghĩ được rằng như thế đọc kinh thánh với tao như này chưa bao giờ trong cuộc đời của mình được được nghe một ai mà nói cái điều này đâu từ trước giờ mình đọc mà mình không biết lúc nào tôi sẽ chia sẻ thêm Chúa vô vàn là mênh mông là bát ngát chúng ta cần được sự soi sáng của Chúa để hiểu những gì tôi hiểu về Chúa chỉ là chút xíu anh chị em một chút xíu mỗi một lúc chúng ta đi theo Chúa càng tìm kiếm càng cầu nguyện Chúa soi sáng các con để tư nhiên để mở thêm mở thêm mở thêm mở thêm, mở thêm. càng được mở chúng ta càng được tự do càng được mở chúng ta càng được mạnh mẽ càng được mở chúng ta càng được sự sức động càng mạnh mẽ tuyệt vời lắm anh chị em cho nên đọc kinh thánh không bao giờ chán có nhiều người bảo sao cái quyển sách nhìn nó giày nó nhìn thế đã sợ rồi nhiều người nhiều người đi theo cuối đi theo cuối hoặc là nhìn từ phúc giáo như của giàu còn tôi tôi đã bỏ học từ lâu rồi hết hết lớp 12 hai tôi đã bỏ sách vở bây giờ tin tin thấu đạo nhìn nó quyển sách đến đây nhìn quyển to này sợ quá đã thế thì bắt cái nghe nghe đọc không ra chứ sao người toàn tên ông này sinh ra ông kia rồi đang phải đọc cuộn ngày xưa tôi đọc kinh thánh riêng cái phần riêng cái phần gia phả tôi bỏ qua cứ đọc đến cái gia phả tôi bỏ qua toàn ông này sinh ông kia mà đọc tên tôi khó đọc quá bỏ qua xong rồi những cái sách của là, là, là dân lê xuống lê vi ký dân đông ký lại một một đúng luật đọc không hiểu cái gì cũng đọc rồi tôi bỏ qua <coughs> khi mình được sự soi sáng của chúa rồi đấy từng con chữ một mình sẽ đọc quý vị biết có khi nhé có khi tôi đọc một câu như thế đọc xong là Chúa dẫn tôi đến thực tế của cái sự kiện nó xảy ra như thế nào và vô cùng là tuyệt vời kinh thánh là con chữ đây là chỉ là chữ nữa nhưng mà khi Chúa soi sáng cho mình nhé Chúa mở mắt cho mình nhé để dẫn mình đến cái lúc nó được viết ra nó như thế nào nó xảy ra mắt tâm linh của chúng ta sẽ được mở ra để hiểu lòng của Chúa điều lấy cực kỳ quan trọng không có sự soi sáng vào mắt của Chúa nhé học kinh thánh hiểu rất dễ tiêu đạo cái người tôi nói là anh chị em phải cẩn thận tôi cảnh báo trước anh chị em là hải phòng có một cái nhóm từ lãnh đạo cho đến tín đồ cứ gặp ai cái này đi dạy cho người khác nghe rất khó chịu vừa ngồi cái nó bắt đầu dạy dạy đạo cho người khác mà dạy dạy khôn cho người khác nghe khó chịu lắm thành cái thói quen anh lắm này chúng ta đừng bao giờ như thế đừng bao giờ như thế mình phải có đưa tay im lặng lắng nghe để học hỏi chứ đừng đi người khác phải dạy dỗ đi đến nơi nào chúng ta nghe nhiều hơn chúng ta nói đừng có đi đến nơi nào mà đi đến cái gặp người tín đồ người ta mở mồm người ta dạy người ta rồi đừng dạy khôn người khác đừng dạy đạo cho người khác rất khó chịu tôi đã gặp một số người ở hội thánh là rất khó chịu khó chịu lắm cứ gặp cái là bắt đầu không biết ai với ai là cứ thế là dạy rồi người nghe họ cảm thấy rất là bức xúc và khó chịu khi mà chúng ta ít sự mặc khải của Chúa chúng ta rất dễ rơi vào cái trạng thái đọc kinh thánh nhiều xong rồi đi dạy khôn người khác nhưng không chúng ta học lời Chúa hiểu được chúng ta Chúa lắng nghe Chúa sẽ mở mắt chúng ta hiểu được chiều sâu của lời Chúa thực trạng của lời Chúa cái kiến thức rất lâu nhưng mà chưa đủ kiến thức có thể khiến cho chúng ta trở nên kiêu căng thế nên mấy ông học trường thần học ra đó là tự nhiên kiêu ngạo lắm coi như coi như cái lời giảng dạy của mình coi như là năm đầu quan thì không không bao giờ thèm tiếp nhận những cái lời giảng dạy của người khác và đặc biệt là mấy ông đỗ uh, uh, thạc sĩ thần học và còn tệ hơn nữa là tiến sĩ thần học ấy. mấy ông đấy là rất khó dạy bởi vì ông nghĩ rằng là mình đã đạt chức vụ đạt được danh bằng tiến sĩ học rất nhiều thì không có ai dạy mình mà chỉ có mình đi dạy người khác thôi nên tôi nói rằng là kiến thức của chúng ta có học cả đời chỉ một chút xíu thôi rồi người khác một chút xíu tất cả các kiến thức chút xíu cộng lại với nhau mình có là tiến sĩ hay là cái gì sĩ chăng nữa thì mình vẫn cần phải tiếp tục đi học chứ kiến thức chưa đủ kiến thức thần học chưa đủ mà sự mặc khải từ đại Chúa rất là quan trọng cần cần Chúa soi sáng mắt bởi vì sự mặc khải từ đại Chúa mới đem lại sự biến đổi còn kiến thức đôi khi nó chỉ làm cho tín đồ trở nên đau tông. ông to tôi nghe một cái bài giảng của ông Sadhu ông kinh Sadhu người Ấn Độ ông nói ông nói về một người Singapore giảng thì cứ trích dẫn tiếng Hy Lạp tiếng Hebrew rất nhiều thế là muốn hỏi thế hỏi hội chúng có hiểu tiếng Hebrew có tiếng Hy Lạp lắm không? nó bảo không nhưng không là sao mà trích dẫn nhiều đấy làm gì để cho người ta à. nghe thì người ta hiểu à ở ờ, tôi có nghiên cứu tôi có nghiên cứu về có có có được đào tạo mọi người không mà là làm sản sinh ra một cái hội chúng chỉ tịch tri thực, hôm nào mà nghe một sư nào mà, mà, mà, mà được gọi là đào tạo cao cái là thích lắm phấn phấn chân lắm rồi nghe xong ông giảng có cái gì mới mới mới không mà nghe không có gì mới đâu bắt đầu là là, là chán mà không đi nữa nghỉ hôm đấy không sau hết không khác đến thì nó không nó không phải là điều tốt nên mỗi một chúng ta đấy luôn luôn có tâm thái là lắng nghe thì Chúa soi sáng trước mặt ngài mình có biết rất nhiều thì trước mặt Chúa cũng chỉ là chút xíu thôi không bao giờ là đủ hết tiếp tục phải học và học trong sự soi sáng mở mắt của mình ngày xưa tôi bắt anh thánh linh tôi đừng nói tiếng lạ tôi có, tôi chỉ biết là đấy là ngôn ngữ cầu nguyện tôi không biết để sức mạnh của tiếng lạ thế nào đâu thì bây giờ là khác ngày xưa tôi được học về nói tiên tri thì tôi biết à chú có cái sức giàu cho cái công việc đấy mình đâu có hiểu nó là cái gì đâu nó có vận hành của nó đâu ngày xưa mình cũng học về đồ quỷ đấy thì mình cũng đâu biết được thế giới tâm tối nó vận hành thế nào đâu bây giờ thì khác càng đi sự mặc cảm chúa sẽ càng sâu nhiệm hơn chúng chúng ta không những cần chỉ kinh thánh mà chúng ta cần sự mở mắt của Chúa trên chúng ta để có thể hiểu được kinh thánh của Ngài. Amen. Amen. Có khi chúng ta gặp những người ngoại đạo nói kinh thánh cho thông nghe rồi nói luôn bí mật của người ta. Nó sao anh biết bí mật? Tôi không dành thời gian mất thời gian đi đi tìm hiểu lời tư của em đâu. Chúa cho tôi biết bí mật của anh. Đó là sự mặt hại bắt buộc